Cặp này kết hôn ngày 26 tháng 11 năm 2017 Hai bạn có nhớ là cái ngày mà mình ngồi trên đây mà mình ờ, hẹn hò gặp mặt nhau lần đầu tiên là ngày nào không? Em nhớ không nhầm thì là ngày 22 tháng 8 Lúc mà bấm nút hẹn hò xong đó Ngay lúc đó mình cảm thấy đối phương đó, đó là mình có nghĩ là mình cưới không? Hay là chưa? Chỉ bấm vậy thôi Nếu mà ngay lúc đó mà nói là cảm thấy cưới thì cũng chưa thực sự Nhưng mà sau khi ờ, kỳ hình xong đến khi bọn em xuống ờ, và qua thời gian tìm hiểu thì khoảng à, một tuần là em xác định là sẽ <laughs> tiến tiến tới với à, và em bây giờ bây giờ thì em vẫn à, hiện đang đang là công tác là trợ lý quân khí của trường ba sườn chín còn bốn ạ nằm ờ, ở đang đâu ở sơn độc đồng nai rồi em gái bây giờ là em đang công tác ở đâu dạ cái lúc trước á, lúc mà quen chồng em thì em vẫn đang làm ở nhân trạch một khoảng cách khá xa với anh là khoảng độ gần 90 cây số 90 cây số dạ rồi bây giờ dạ bây giờ thì em theo chồng em theo rồi hả anh kiếm được công việc cho em làm hả em em kiếm một công ty gần đó em làm ạ hay quá đó quý vị thấy không 90 cây số khoảng cách như thế hẹn hò không là gì cả để ở gần bên chồng hơn tại vì thời gian hai vợ chồng rất là ít tại vì từ thứ hai tới thứ sáu là chồng ở trong quân đội rồi thứ bảy chủ nhật chồng mới về với em Vừa cái lúc mà ghi hình á khi cái màn mà còn vừa mới kéo lên á em nhìn à, tân <laughs> lúc đó là cảm giác thế nào nói thật đi nha dạ thực sự là cái hôm mà em gặp chồng em thì em không nghĩ là em sẽ cưới tại vì em rất là rõ ràng về cái chuyện tình cảm ít nhất là mình cũng phải tìm hiểu nó nó đàng hoàng một tí chứ không có phải là tự dưng mình đi cưới nó như thế này nhanh gọn quá đúng nhanh gọn quá em có hỏi rất là nhiều điều về chồng em đó thì đôi khi em cũng lo lắng là không biết là anh có nói thật lòng hay không như vậy đó thì em chỉ bấm nút là ở đây à, tạo cho nhau một cái cơ hội để mình làm quen với nhau chứ cũng không ngờ là cưới dạ thật sự là Nhưng em không có ngờ từ cái lúc mà bấm nút ở đây xong về là bao lâu là cái cuộc hẹn đầu tiên xuất hiện dạ ngay ngày hôm đó là bọn em hẹn hò luôn chà quân đội làm đánh nhanh rút gọn quá ha hôm đó là bọn em ờ, đi cà phê ở gần đây rồi sáng hôm sau là anh về anh chào mẹ em luôn hả <laughs> trời ơi tới cà phê thì có hai người hay là có nhiều người dạ có hai người rồi câu đầu tiên anh nói em lại gì dạ không em nói em nói trước hả <laughs> dạ. em nói, nói gì em, hỏi chứ ủa anh ơi những điều anh nói lúc nãy á là có đúng hay không có thật sự là vậy không ừ. thì lúc đó giống như là chồng em tạo niềm tin cho em vậy đó chồng em nói là thời gian sẽ giúp cho em hiểu là anh những điều đó là anh nói là toàn là sự thật Ý giống như lúc đó là một soái ca trong mắt em wow. vậy đó <laughs> rồi cái lúc mà hẹn đó xong đó là cái bữa đó anh tỏ tình chưa hay là bữa khác nữa dạ chưa cho mưa em. sao em dắt về nhà gặp mẹ dạ tại vì chồng nói là chồng chỉ có hai ngày nghỉ thôi chứ còn không là sau cái ngày hôm nay thì phải ba tuần nữa chồng mới được nghỉ thế là thôi về cho mẹ xem dọa em đó chứ đúng ra ngày sau nghỉ luôn đó nhưng mà nhưng mà tân tân dạ khi mà tới quán cà phê thì em nhìn vợ em em nói câu đầu tiên gì em nhớ không nếu nói để, để tỏ tình này tỏ tình với vợ thì em thì cũng chưa nói nhưng chưa mà luôn thực sự thì ờ, bọn em thì là vợ em thì cũng qua những cái biểu hiện con lời nói của em ấy thì vợ em cũng rất là hiểu hiểu và cảm thông cho em nên là cái <laughs> công à, cái ờ, sự ờ, tiến tới hôn nhân của chúng em mới diễn ra nhanh như vậy nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên là lúc nào ba tuần sau em có về thăm vợ em ở nhà một lần và sau đó tuần sau đó thì là em có xin phép mẹ cho vợ lên đơn vị chơi thì tôi hỏi hung á à, thì đó thì là đi em mắc kể <laughs> thì là lên đơn vị mới hung vâng lên đơn vị nên đơn vị cuối tuần em ở lại chờ kỳ đơn vị thì mới <laughs> rồi nhưng mà lúc mà mà mà đưa em về gặp mẹ của cổ lần đầu tiên đó dạ. thì là cái cái nhận xét cái phản hồi từ phía gia đình bên nhà gái đối với em là như thế nào theo như vợ em nói thì mẹ cũng rất là khó tính nhưng mà khi em về thì em thấy là bình thường ờ, rất là quý em bao lâu ra sao thì ờ, em mới dắt cổ về gặp gia đình em à, thực sự gia đình em thì bố mẹ đang ngoài bắc á đến khi cưới thì bố mẹ mới biết à chỉ gặp vợ. bên nhà gái thôi dạ. còn nhà trai là lúc cưới dạ, vậy là vâng. em xin phép cưới là em xin qua điện thoại dạ nhưng mà chị vẫn thắc mắc làm gì cưới lẹ dữ vậy à, thì có cái lý do gì không như uh, em có nhớ như em có xem chị có nói có quay một số bạn mới hỏi đến là uh, yêu nhau 3 đến 6 tháng thôi chứ để lâu thì nó thì ta 3 đến 6 bọn em thì em em 3 tháng mà từ uh, quen nhau từ 2 tháng 8 đến 26 11 em mới cưới mà nhưng mà em cứ em quyết định cái khi mà em mà quyết định cưới đó đó thì em quyết định cưới là sau khâu khi em quay à? một một tuần sau em quay một tuần thì thành uh, cũng 3 tháng <laughs> nói chung lúc đó ta yêu rồi thì mấy tháng không quan trọng à. cái chuyện đám cưới á, là nó cũng có một cái lý do vui như thế này á em gái của em thì em mới nói là chị hai em xem bói với chị hai á năm nay là hai hai sáu tuổi là chị hai cưới mà người này là do mai mối mà ra thực sự là em không có tin về cái điều này tới khi mà chương trình gọi và em quen chồng em và chồng em nói ờ thôi mình cưới đi chồng ấy à, thì mình nói ôi chắc đây là cái duyên hay sao đúng rồi thì bói nói năm nay mình cưới mà lại chắc đúng là chồng mình rồi đó rồi thứ hai nữa trước khi quay là em bị cancel hai ba lần quay liệt quay lận thì tới lần thứ ba thì em mới gặp lại chồng em đấy thì em nghĩ đó là một cái duyên của tụi em mua thêm một cái nữa là em bị chồng em dụ là dụ hả anh dụ sao em dụ là đâu em kể kể coi dụ sao không phải là dụ cái gì nhưng mà chồng em nói là nếu như mà vợ nhớ chồng nhiều á thì bây giờ mình cưới nhau đi bây giờ khi cưới là đơn vị sẽ tạo điều kiện thời gian nghỉ của chồng nhiều hơn thì thay vì mình chưa kết hôn thì ba bốn tuần thì chồng mới nghỉ mới về thăm vợ một lần thì bây giờ cưới thì cuối tuần là chồng về thăm vợ thế là lúc đó là em cũng yêu và cũng thương chồng nhiều lắm thế là em nói là thôi chắc duyên số rồi đó thôi cưới đi à. đêm tân hôn có gì vui không <laughs> đêm tân hôn của em thì nó hơi ờ, nói ra ngại quá nói đại đi để ờ, cho chị với anh quyền linh học hỏi hôm đó thì thực ra là đám cưới xong thì khoảng 2 giờ bọn em là mệt lã rồi về phòng thì mình ai nấy nằm ngủ ngủ một giấc đã đời xong rồi tối hai đứa đi ăn ăn xong về cái ờ, bánh răng là chồng em lên chồng em nói mệt quá ngủ chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được đêm tân hôn của em á là sao từ đám cưới buổi trưa xong ngủ nguyên buổi chiều rồi chưa đã hả sao vậy tám thôi hai hai cái mà vừa mà mà vừa ấy mà mà thăng hoa nhất em lại bỏ qua cái chuyện cầu hôn và đêm tân hôn vậy tấn sao dễ quá vậy tấn khi đêm nó ngủ làm gì ngủ nguyên buổi chiều chưa đã hả trời chưa à, à, không không phải chưa mà vợ em nói không phải nên hoàn thành như vậy đâu chứ nó sao thì có có làm nhưng làm chứ <laughs> phải có chứ sao đêm tân hôn mà không có được thì có có rồi người ta mệt ta mới ngủ người ta ngáy quá dạ. ngày cả ngày tiếp khách rồi còn người ta cũng có người ta mới ngủ à, chứ đâu thiếu chút à. làm anh bực mình tân quan hỏi liền chứ bữa khai là kho nguyên kho lựu đạn súng ống nhiều ngủ ngái dữ lắm ha cưng dạ. không không làm mệt thôi rồi mấy bữa sau còn còn ngái không dạ không có đêm nào không ngáy anh đêm nào cũng ngái mệt thôi <laughs> dạ mệt hôm em ngủ không được thế em không biết làm gì em lấy máy ghi âm ra em ghi âm cho chồng em nghe lúc nào ảnh cũng nói ảnh không ngáy <laughs> nhưng mà từ hôm cưới tới giờ hình như không có đêm nào là không ngáy <laughs> nhưng, nhưng mà từ hôm mà cưới nhau tới giờ là đêm nào cũng được ngủ chung hết hả đâu có đâu cuối tuần tuần nào cuối tuần nào không nghỉ thì mới được ngủ chung à, thôi vẫn còn bình à, ngày thường. bình thường thì ngày anh chị giờ hành chính ngày thứ hai sáu nào thì ngủ trong đơn vị chứ ủa rồi lúc mà cả tuần mà anh đi làm đó rồi em ở nhà em có buồn nhớ chồng không Dạ nhớ chứ chị à, Tại vì cái cảm giác mà mình mới cưới xong mà chồng mình à, nguyên một tuần từ thứ hai tới thứ sáu là ở trong kia luôn Thứ nhất là mình cảm thấy giống như bị tủi thân vậy đó thì bắt đầu à, em mới à, à, nấu ăn rồi em cũng kiếm việc làm thêm rồi khi mà nhớ nhớ chồng ấy em cũng chạy vào trong đơn vị em gọi chồng em ra rồi xong rồi hai vợ chồng cũng nói chuyện một hai câu gì đó rồi em lại chạy về nhà rồi tội nghiệp quá nha rồi gọi, điện nói chuyện qua zalo qua video để cho đỡ nhớ ờ, chồng tối ảnh ở trong quân đội nhưng mà vẫn được điện thoại nói chuyện hay là dạ dạ anh trong quân đội á tân quân đội thì kỷ luật rất khắc khắc nghiệt lắm đúng không thì em có khi nào em vì nhớ vợ em về em thăm vợ em mà em bị ờ, một cái kỷ luật gì đó không cũng có một lần em ờ, <laughs> đã bị như vậy thì ờ, do là em mà muốn ra ngoài á thì phải đăng ký ở ngoài á thì đăng ký đi từ 7 giờ chín giờ hạn thì em chín rưỡi em vào hoặc là 10 giờ em vào còn muộn hơn so với giờ mình đăng ký ấy thì chỉ huy có nhắc nhở thôi cũng tạo điều kiện là vợ mới thì không không có trách gì nhiều á vợ mới tạo điều kiện vợ cũ không tạo điều kiện hả <laughs> thực ra là hôm đó có một cái kỷ niệm như thế này làm em rất là lo lắng với chồng em là tức là hôm đó là em có một cái chuyện riêng ở nhà chồng em trong đó rất là lo thế là hôm đó là cũng là cái ngày trực thế là chồng mới chạy ra ngoài một tí thôi vừa mới chạy ra thì bị đơn vị kiểm tra thế là bị chồng em cũng bị nhắc nhở trước khi mọi người như vậy thì hôm đó thật sự em rất là lo thứ nhất là ảnh hưởng tới công việc của chồng thứ hai nữa uy tín của chồng có như vậy hay không thì lúc đó em mới nói với chồng em thôi để vợ tự an ủi mình và không sao cả vợ sẽ vượt qua hết tất cả tại vì vợ đã chấp nhận như vậy chồng cứ yên tâm đi không có gì cả là lúc đó là chồng em là chỉ biết ôm em và an ủi em là vợ hãy cố gắng như vậy oh. hay quá dễ thương quá nha hai chồng có kế hoạch khi nào có em bé chưa đến giờ em đang kế hoạch thì theo dự định của hai vợ chồng là đến à, năm 2019 à, là sẽ có em bé của em là cái hôm mà mình lên đây á mình đã nói hết tật xấu ra hết rồi về có phát hiện ra thêm tật xấu nào không có có em phát hiện ra <laughs> em thêm tật xấu là ngủ là nghiến răng hả <laughs> người ngáy người nghiến răng hả vậy cũng là xong kiếm hợp tích rồi vậy là hôm đó không có kể đây đúng không dạ đúng rồi hôm nên hôm, hôm đó, hôm nên quay đâu có ủa nhưng mà em ngủ rồi em ngái vợ em ghi âm rồi em ngủ sao em biết vợ em nghiến răng không những lúc mà em bất chợt em tỉnh dậy á à là em thấy vợ em ngái à nghiến nghiến răng à. vậy em cũng phải ghi âm mẹ vợ cũng có nói là vợ em ngủ có tật hai nghiến răng em có ghi âm lại không không em không em đâu có như vợ em đâu <laughs> <laughs> ý là nói em không có xấu gì vợ em mới ghi âm đúng không ý là em không không muốn không cần phải như thế bởi vì nói ra thì vợ cũng biết mà cái cái cái tật đó là vợ em cũng biết nhưng mà tại hôm vừa rồi hôm đầu tiên lên quay là vợ không có nói thôi em kể là có phát hiện gì xấu gì của chồng không chồng em á thì vẫn có những cái ờ, tật của con trai ví dụ như không có gọn gàng thì cái đó những... bây giờ hả có tắm không dạ không không chồng em vẫn tắm và rồi đánh Em tắm một bữa à, một lần đó. những cái gì mà hứa nhau ở trong chương trình bạn mối hẹn hò về chồng em có thực thi đúng không dạ hiện tại tới giờ phút này thì em hoàn toàn tin chồng em đó ờ, quý vị nhìn thấy không một cặp đôi đến với chương trình bạn muốn hẹn hò sau một tháng họ đã quyết định tiến tới hôn nhân và sau 3 tháng họ tổ chức đám cưới và bây giờ họ ngồi ở đây họ chia sẻ toàn là niềm vui không à rạng rỡ lắm mặt ai cũng rất là tươi vui rạng rỡ hy vọng là đơn vị cũng sẽ tạo mọi điều kiện cho à, cho chồng với vợ được à, bên nhau nhiều nhiều 2019 sẽ là có đứa con đầu lòng hôm nay có chỉ huy của tân nè mình nói chuyện luôn đi ha lần thứ hai được ờ, nói chuyện với ờ, anh chị với ờ, tất cả quý vị ở trường quay thực sự cũng vẫn cái cảm giác như trước vẫn hồi hộp ước gì mình được như thế như ngày xưa tôi đăng ký liền mà đặc biệt mà đặc biệt tôi đã rất khoái đăng ký muốn hẹn hò với chị Cát Tường cơ tôi không trực tiếp quản lý như bản thân nhưng tôi quản lý những người khác cũng như bản thân thế thì đối với chương trình thì đối như thế này thì chúng tôi rất là vui bởi vì chương trình đã đem đến rất nhiều những nguồn lực những động viên và đặc biệt là để cho tìm được cái bạn đời của mình là cái chỗ dựa rất lớn về tinh thần để cho những người cán bộ như Tân và những người như chúng tôi yên tâm công việc để tập trung vào hoàn thành cái nhiệm vụ của mình được giao. Xin cảm ơn chương trình, đặc biệt là cảm ơn thủ trưởng uh, cấp trên đã phối hợp với chương trình và cảm ơn hai chị uh, anh Quyền Linh và chị Cát Tường, ông Mai và Mai những người tác hợp cho những đôi như thế này được thành công. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đơn vị chúng tôi là đơn vị huấn luyện sẵn sàng thi đấu nó rất là ngặt nghèo về thời gian không có thời gian đâu em đừng có nói rằng ngày nào anh cũng đến được với em đừng có nói rằng tuần nào anh cũng được về với em như tôi bạn tân một tháng được về ba tuần ba lần thôi vào ngày thứ bảy chủ nhật còn một tuần vẫn phải trực chứ không phải được tròn cả bốn tuần đâu đó là quy định chung và đặc biệt là những người bạn đời như bạn phượng đây thì cần phải hiểu hơn hôm nay đi trên xe tôi có nói với bạn phượng ạ đây mới chỉ là bắt đầu thôi còn nhiều vấn đề xảy ra và còn nhiều cái và em cứ phải xác định cho rõ ràng là một mình nuôi con mở mắt ra cũng thấy một mình với con Đến tối về, đến trưa về cũng thấy một mình với con Đến chiều về cũng thấy một mình với con Cực kỳ có những lúc phải đi xuống Nhưng đó là niềm tin để mình hướng tới hy sinh cho chồng là hy sinh tất cả khi bản thân có vi phạm gì chăng nữa thì chúng trong đơn vị chúng tôi hiểu không phải là lấy cái kỷ luật sắt để mà cứ vậy là kỷ luật bản thân hay kỷ luật gì nhưng muốn nhắc nhở rằng là mình phải hài hòa giữa đơn vị và gia đình giữa gia đình với đơn vị để được cả đôi bên chỉ mong hai em hãy cố gắng uh, sắp xếp công việc gia đình và sắp xếp uh, của chính công việc của đơn vị để làm sao để hoàn thành được nhiệm vụ của mình và luôn nhớ rằng là chồng giận thì vợ phải bớt lời cơm sôi thì bớt lửa cho đời thêm vui à, cảm ơn chị cố gắng nha còn nhiều trong gai phía trước ha hai vợ chồng nắm chặt tay nhau quá vẫn như ngày quá. đầu chúng tôi muốn nụ hôn nó trở lại tuyệt vời à, ngày đầu tiên các bạn cũng hôn nhau như thế trong cái sự rụt rè trong cái sự e thẹn lần thứ hai chúng ta đến đây chúng ta hôn như chưa không có ai ở đây hết <laughs> anh cảm phục cái tinh thần của phường ở đây bởi vì yêu một người lính là chấp nhận cái hy sinh như đồng chí chỉ huy vừa mới nói yêu uh, chiến sĩ uh, quân nhân chuyên nghiệp thì cũng phải có một cái điều gì đó phải bản lĩnh như nãy giờ anh kể em kể cho anh nghe thì thực sự tụi anh cũng rất là cảm động trước cái tình của em đối với chồng em anh nghĩ rằng cũng không có gì quan trọng là tình yêu có đủ lớn đủ thăng hoa để chúng ta vượt qua những điều đó hay không chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc cảm ơn, cảm dạ. khi nào có cháu thì báo tin cho ông mai bà mối biết nhé dạ, vâng. dạ. rồi cảm ơn dạ, hai vợ vâng. chồng rất là nhiều dạ, vâng.